Henry Ford, nghèo khó và không được ăn học tử tế, đã mơ về một phương tiện vận chuyển không cần ngựa. Ông đã bắt tay ngay vào công việc với tất cả những công cụ thô sơ mà không hề chờ đợi cơ hội thích hợp đến với mình. Và bây giờ, bằng chứng về giấc mơ của ông đang hiện hữu trên khắp trái đất này. Ông đã vận hành và thử nghiệm với những chiếc bánh xe nhiều hơn bất cứ ai đã từng làm bởi ông quyết tâm hoàn thành giấc mơ của mình và không sợ những thất bại tạm thời. Thomas Edison đã mơ về một chiếc đèn có thể thắp sáng nhờ điện. Bắt đầu từ những gì ông có, ông đã gặp hơn 10.000 lần thất bại, nhưng dù vậy, ông vẫn theo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi ông biến nó thành hiện thực. Những người dám mơ ước không bao giờ bỏ cuộc. Lincoln đã mơ về một tự do cho những người nô lệ. Ông thực hiện giấc mơ của mình và cho dù ông không còn sống để chứng kiến miền Bắc và miền Nam thống nhất. Nhưng điều này chứng minh rằng giấc mơ của ông đã trở thành hiện thực. Thành công vĩ đại nhất bắt đầu bằng một giấc mơ. Một cây sôi bắt đầu từ quả sồi, con chim được sinh ra từ trong trứng và mục tiêu cao nhất của tâm hồn là đánh thức thiên thần đang ngủ trong mỗi con người. Giấc mơ chính là những hạt bầm của hiện thực. Bạn có thể từng thất vọng, bạn đang phải chịu đựng sự xuống dốc và thất bại trong suốt những thời điểm kinh tế khó khăn. Bạn có thể thấy tim mình dỉ máu vì những gì bạn đang phải chịu đựng. Hãy can đảm lên, vì những trải nghiệm đó sẽ khiến ý chí, tinh thần của bạn mạnh mẽ hơn. Chúng là những tài sản vô giá. Bạn nên nhớ rằng tất cả những con người thành công trong cuộc sống đều có những khởi đầu không suôn sẻ và họ phải vượt qua những khó khăn, trở ngại trước khi tới đích. Bước ngoặt trong cuộc đời của những con người này là thường đến từ khủng hoảng và khi vượt qua nó, họ sẽ khám phá ra con đường khác của họ.